vừa mới lắp lắp xong rồi mọi người nhá cái cục uh, home wifi thì uh, ở nông thôn ấy thì họ hay dùng hai nhà cho nên là mang cái cuộn này đi rất là ok này đấy từ nhà đây từ nhà đấy lên nhà trên này ở ờ, năm 52 mét nếu mà không mang dây đi thì không thể lắp được cái cục hôm này đấy. mọi người thấy là cái tốc độ của con hôm wifi nó rất là cao đúng không nó hơn 200 mê cơ thôi video hẹn mọi người video sau nhá xong rồi. tốn thời gian quá xin ờ, chào anh em nhé đây là cái cục ờ, Home Wi-Fi 196 ZTE 196A của Viettel Con này thì nó cũng rất là đáng cái đồng tiền bát gạo đấy anh em <clears throat> bỏ ra để mua Tuy nhiên đấy thì cái thời điểm hiện nay ấy, thì tất cả những cái con hôm như này ở trên hệ thống Viettel nó sẽ quét anh em nhé cho nên khi uh, anh em nào đã mua rồi đã mua hoặc là chuẩn bị mua thì anh em lưu ý này <coughs> cái con hôm này nó ăn theo cái serial ở đây ví dụ đây ví dụ tên tên nó sẽ ăn cái con này nó gán vào cái của nhà A nhà A chẳng hạn thì cái con này nó phải quét phải đúng cái CDA của con nhà A thì nó mới hoạt động được và khi mà anh em mua hàng trôi nổi ở bên ngoài về ấy, anh em gắn vào cái cục phát của nhà mình ấy thì sau một thời gian nó sẽ bị ăn lóc và hiện nay là ở trên hệ thống nó đang quét dần đấy anh em nhé và hôm hôm vừa rồi thì em cũng phải đi thu hồi lại hai cái con mà <clears throat> mình lắp nó sai nó sai CDA đấy cho nên là anh em ờ, lưu ý khi mà đi mua mua hàng trôi nổi của Viettel đây này nó phải ăn đúng cái CDA ở đây ạ mình bỏ ra mấy trăm nghìn mình mua thì nó không đáng bởi hiện nay là hiện nay là có công văn chỉ đạo là phải thực hiện cái cái này rồi cho nên anh em lưu ý khi mua nhé và hôm nay ờ, em sẽ đi ờ, lắp cái cục khách hàng gọi là nâng cấp lên ờ, home wifi <coughs> Mac 1 và nâng cấp lên thì được tặng hai cục này nha đây nha một cục này là cục thay cho con chính này còn một cục này là sẽ mac qua cái con này đấy anh em nào chưa lắp home wifi thì anh em ờ, để ý này nó có hai dạng hai dạng để lắp thứ nhất là khách hàng dùng các thiết bị nó có nó có sẵn cái thiết bị mà nó mép qua được ví dụ như ờ, con 670i ờ, hoặc là con 671i là cái con này nó cắm vào nó sẽ tự nhận cái con 670 còn cái phương án thứ hai nữa là khác thiết bị ừ, hôm à, à, khác thiết bị ờ, ZTE 670 hoặc 671 ví dụ như con 646 à, chẳng hạn thì anh em sẽ phải sử dụng một cái con này con này đầu tiên nó sẽ là con chính nó sẽ lắp ở gần con chính và con à, thứ hai này là có nhiệm vụ là nó mép nó câu sóng câu sóng qua bản chất ở trên uh, sách giáo khoa nha nha thì hai con này nó ở khoảng cách là không có vật cản thì khoảng tầm 14 mét 14 mét hai con này nó sẽ mét được với nhau với cái chất lượng là ổn định nhất khoảng cách xa thì cái ờ, công suất của wifi nó sẽ càng kém đi đối với uh, cái khoảng cách mà nó xa ấy, thì anh em sử dụng dây lan nhé dây lan ở đây nhà khách hàng tôi ở nhà khách hàng cũng không biết là khách hàng có ai con này nó có xa hay không cho nên là ờ, em mang sẵn ờ, đây là cái dây đi dây lan đi dây lan để ờ, phòng trường hợp khách hàng câu xa quá thì mình kéo thêm dây lan cho họ Đó. tôi và sẽ đi lắp anh em nhé

nó nào à ăn đi đây này vâng vâng đúng ạ hết cốm mật khẩu của cái home này là bên dưới này 9U X4 G77 B kết nối password là ZTEGP anh em cho luôn kết nối nhé địa chỉ IP là 192 này, 168.2.253 bấm đi mật khẩu là admin ZTE GP 194 3205 bấm login ở đây uh, mật khẩu anh em xem đi anh em chọn vài fragment cái mốt này thì anh em để là control bấm apply chơi mật khẩu wifi đẩy cho chị chồng anh em chọn vkf lan này vkf lan hoàng sơn à hoàng sơn này hs này hoàng sơn hs à hs in hoa Cả hạt cả S đều in hoa In hoa hết Rồi 0964 0964 315 315 575 575 Ok Apply Ok Cắm vào cộng lan Cái tivi đi ra cũng ờ, kháng là tôi thêm tí vào 50 nghìn dùng đeo trùng ba nhà chỉ nữa này là có bật chị ạ vâng hình như hàng trăm hàng này vâng nếu mà tivi thông minh nhỏ anh mà xe đấy em bữa là bắt bụng va <laughs> vâng khốm khuê ăn tốc độ 180 đào loát này Ui, không có thang rồi nâng super net nhưng mà hai nhà chung nhau chuyện hai nhà chung nhau anh em ba vâng Nhà mình có man rồi Có man không? Vâng, khi ăn xuân mạnh Vâng, vâng คือไงไวไฟเดินลิงโอเนี่ยไม่จ้ะจะนักฟาดอ่ะไหลไหลคันนี้ฟาดจะนำไม่ปัดเสียนเออเฮ้ลาบที่นี่น่ะอีเดอร์นะจุงกาđây nàyอีเดอร์นะเดอร์เสียนเกิดเฮ้ย cái mờ này bye alo bữa cái nó quay á giờ ngày cảnh nó để quay lại chứ nào đó ờ, thì à? nó thế này nó đó uống đó đổ cái cục quay phải bên vai nha nó giòn ngàn bao hả nó đó ờ, ở phải giòn ngàn bao mà đứa cho nó phát cho nó khỏe đó hảo đứa lắm nha anh mấy đứa đứa khoanh khoanh vai vai đoàn đoàn hay cá nha nó bắt nó hề ví dụ như đẩy vai nên bếp bởi lẽ lóng nha nó hề bắt con nào đớt long ít tên ạ đó các bạn đây mà bộ chạch thì các ngay, dây nên là bên mê cái đắn đó cái chiều còn cơ cái đắn bộ chẹm nhá đất nhá à cơ nhá mê mà giờ à tức là cái nó mình hảo chạm mình hà dây đi mời báo tức là phải bảo vệ hả, ăn à, thêm cái vật bánh xe em tổn kém á Ui. À nó cái này cái này là cái dây theo chuột áng ạ rồi cách đi nó cuồn nó to tao phải cách đi đấy cách đêm đeo lên tí đi cho nó nhờ ờ ờ à, ạ mưa xa giữ lưng trời hẳn rơi xuống hơi căng đấy không biết đi đường nào rồi. tôi qua đây đi vào thật đấy không có đường đi rồi đi như này này 哦你两杯 hoàn à hoàn đi đâu nếu à em mày mày bánh vít hả <laughs> à? ờ à, nếu chị hảo em đón đen cho mày đón đen em có đen chắc lắm nào nó hay cứ tay chân nó là đây thì nhà em buộc như này rồi buộc như này để ờ, buộc nhẹ thôi nhỉ 姐。 tivi ờ, ớt linh bắt ăn vai phang nhắm bắt ăn hay ngỏ ăn xoáy mãi mới ờ. vâng mấy nó co nhà nó mua cái chim mạng này là là y hay y thì là chia sẻ ăn với cái tivi nữa à ớt linh ớt linh xoáy mãi một Bây giờ phải tìm cái vị trí đặt wifi anh em ạ Ở đây Tuần vào đây thì nó khó bắt nhỉ Chắc để tầm này Để trong này là kể ra hai cái uh, wifi này cũng xa dây phết đó. treo bo thôi hôm nay không không có thang ai à mẹ căng phết nhá cái dây lan này thì anh em để trùng trùng đấy không cần phải buộc chặt không cần phải căng quá ôi ôi bực nhỉ lộn thùng phèo này đất long đi bạn đất long khơi khanh à. à mình ngày gọi mấy cuộc vậy Hmm, lang bị tổn á. phải không ạ ăn được tấm đeo ăn đó, dạ. đeo đeo cửa nữa mà đeo cửa Ốc, ôi, cậu man đi ra lắm ăn á

一样。 nó điều khiển ạ ờ, ờ. cái đài chi nó hơi hơi hơi hay khó khó cọ đó 我着，老公。 lấy bới nhá cư trong xuống đi xa hơn rồi hết ốc cắm chưa bỏ Đấy. <laughs> Thank plainly i another. เอม๋ยวผมดีได้ยูทูบออกได้กู้เอาแก่เรื่อหนาว

cái điều khiển là nó điều khiển tivi ấy dạ. cái này mật khẩu như nhắc lên đó à nhắc đến đó chống kha

hai từ đâu ạ đúng rồi ạ yên hòa làm nhà đúng yên hòa không đi qua hòa thì ngồi nó yên hòa ra nhanh nhanh nhanh cất chỗ cắt phân có ra đi má. ô ô dạ. ờ ờ cái bác này có đây điểm là chuẩn bị đi chạy keo nghe đi ông ạ đi thăm mà hỏi anh biết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 mà đi nó mua này là mang một điểm nó mua thương đấy ủa để nó bố thu này cá cá chữ hát mà chữ s đều hoa rồi đều hoa đấy khung mấy chị cho khung chín khung bốn rồi rồi tầm bảy trăm cô ừ, ừ. thì mình hay nói để có ba người nghe cái mua bài của tôi ờ, nghe còn ờ, ừ. mua thì còn đó cái nghe thiết con thiết được cái mãi á cái rồi môi có chiều đó ở vai đây thì nên có thể thiết cục thôi